video này à, hy vọng những kiến thức mà mình TTF chia sẻ sẽ giúp ích được cho các anh chị nhà đầu tư trong quá trình đầu tư của mình và điều thứ hai là nếu các anh chị thấy video này bổ ích với mình thì hãy chia sẻ video này đến những người mà các anh chị quen biết những người mà các anh chị à, cảm thấy là họ sẽ cần những kiến thức như thế này Cảm ơn các anh chị. Thì ờ, hôm nay TTF xin ờ, chia sẻ các anh chị các mô hình đến mà đảo chiều tăng thực chiến trong thị trường chứng khoán và sau mỗi mô hình đó thì TTF sẽ đưa ra những ví dụ dẫn chứng ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam này. Đầu tiên là mô hình cây búa Hammer thì mô hình này tiến được ta tạo ra khi nào à, đó là khi ờ, giá mở cửa giá cao nhất và giá đóng cửa ở gần mức bằng nhau ngoài ra phần bóng nến dưới dài gấp đôi so với phần thân nến khi mức giá cao nhất và giá đóng cửa bằng nhau một cái nến hammer tăng giá được hình thành mạnh mẽ bởi vì thị vì thị trường có thể đẩy giá cao hơn ở dàn mức giá mở cửa Ngược lại, khi giá mở cửa và giá cao nhất bằng nhau, nghĩa là giá đóng cửa thấp hơn hình thành một cái nến đỏ. Mô hình Hammer được coi là ít tăng hơn vì giá đóng cửa không thể quay trở lại ở mức giá mở cửa cao hơn trước đó. Đây là cái ví dụ uh, về cổ phiếu EGC đây ờ, các bạn nhìn thấy ở trên màn hình đây là một cổ phiếu EGC này sau một quá trình giảm điệp liên tục đúng không ạ thì cổ phiếu ta uh, tạo uh, một cái nến ở ngày uh, giá khoảng 22.2 giá đóng cửa cao nhất là 22.9 giá cao giá cao nhất là 22.9 và giá đóng cửa là 22.8 của ngày hôm đó ở bên cạnh đó thì phần bóng nến dưới chúng ta thấy rõ ràng là nó dài gấp đôi so với thân nến đồng thời mô hình này cũng xuất hiện hỗ trợ MA20 ở MA200 mình xin lỗi mình xin lỗi đường xu hướng dài hạn vì thế đây chính là mức hỗ trợ khá mạnh và sau đó thì EGC có một chuỗi tăng giá khá hấp dẫn tương đương 30% trong gần một tháng từ từ đoạn này cho tới đây trong vòng một tháng mô hình thứ hai là mô hình búa ngược Inver inverted hammer thì ngược lại với mô hình à, ở trên thì ở đây chúng chúng ta nhìn thấy hình dạng của cái nến này có một cái ờ, búa giống như cái búa vậy á có cái râu nến này râu nến dưới ngắn râu nến trên dài và bằng khoảng 2 phần 3 so với cái thần hình thân nến sự hình thành của nến inverted hammer xảy ra chủ yếu ở điểm dưới cùng của xu hướng giảm và có thể đóng vai trò như một cảnh báo về sự đảo ngược giá mô hình búa ngược được tạo ra khi giá mở cửa giá thấp nhất và dao đóng cựa gần bằng nhau. Ngoài ra, nó có một bóng nến trên dài ít nhất gấp đôi chiều dài của thân nến. Khi mức giá cao nhất à, khi mức giá thấp nhất và giá mở cựa là như nhau, nến xanh thì được coi là dấu hiệu tăng so với khi giá thấp nhất và giá đóng cửa gần nhau. Sau một xu hướng giảm giá dài, mẫu uh, ờ, inverted hammer này á xuất hiện một dấu hiệu của sự đảo chiều tăng giá bởi vì nó đã có sự lưỡng lự của nhà đầu tư. Lúc này, đường giá đang xu hướng giảm nhưng đã có sự trỗi dậy mạnh mẽ và đáng kể của sự tăng giá trong ngày giao dịch. Tuy nhiên, người bán đã quay lại thị trường và đẩy giá xuống ở gần với mức giá mở cửa. Nhưng với việc đường giá có thể tăng đáng kể, ta nói lên được cầu đang thử thách mạnh lực cung ở thị trường khi phát hiện ra nên búa ngược chúng ta nên chờ phiên giao dịch tiếp tiếp sau kết thúc tức là phiên này cái phiên kế bên đó kết thúc thì à, có chờ dấu chờ sự xác nhận của thị trường thì chúng ta mới cân nhắc tham gia vào ở đây ở trên ví dụ uh, mình có đưa lên đây cũng có thể coi là cây nên buông ngược hammer thì sau một uh, chu trình tăng giá sau cổ phiếu là tiếp tục uh, bắt đầu từ sáng 6 cho tới tháng 7 ngày uh, đâu đó khoảng ngày 30 tháng 7 thì cổ phiếu hầu như đi ngang và rơi xuống ôm một quá rồi xuống ở đây thì à, tạo à, một cây nến bướm ngược hammer đây rồi, ờ, ngay phiên hôm sau thì à, cây nến bật xanh và tích lũy um, tích lũy trong tuần và tiếp sau đó tiếp tiếp đến sau đó là một quá trình tăng giá một quá trình tăng giá dài được tiếp nối chúng ta nhìn đây đã thấy thì nến uh, giá đã tăng từ đâu đó giá khoảng 13 và tăng lên giá 20 từ ngày 17 tháng đó khoảng ngày 30 tháng 7 năm 2020 rồi mô hình nến tiếp theo là mô hình nến nhận chìm tăng bullish air fling đây Hình trên hình ảnh ở trên à, minh họa rõ ràng đặc điểm của mô hình này với hai cái nến ngược chiều nhau. Cái nến thứ nhất là một cái nến giảm với phần thân nến khá ngắn và nhỏ. Cái nến thứ hai là một cái nến tăng với nến xanh với phần thân dài bao trùm toàn bộ cây nến thứ nhất phần thân nến hai bao phủ hoàn toàn phần thân phần thân nến thứ nhất phần thân nến hai bao phủ hoàn toàn thân nến nhất đúng không ạ rồi Mô hình nến nhận kìm tăng giá đáng tin cậy nhất là khi xuất hiện ở đáy xu hướng giảm. Điều này ngụ ý rằng áp lực mua đang gia tăng, khống chế được đà giảm. Xu hướng hiện tại bắt đầu đảo chiều bởi vì có nhiều người mua hơn và đẩy giá cao, tạo đà xu hướng tăng mới. Chiến dịch à, chiến lược giao dịch với mô hình này đã được phân tích phân tích rất là kỹ. Tiếp theo là chúng ta đến ví dụ tiếp tục là À, ở đây tiếp tục là à, ngân hàng ACB mình đưa ra đây sau một à, vẫn là tiếp tục sau một quá trình tích lũy ở đây thì cái sau một cái phiên cái nến giảm thì xuất hiện một cái nến tăng ở phần thân của xanh của cái nến tăng này đã bao trùm bao trùm hoàn toàn cao hơn thậm chí cao hơn hoặc bằng với cây nến giảm các bạn có thể nhìn thấy rõ ràng đúng không ạ là phần thân nến xanh này nó dài nó hoàn toàn cái nên giãn đây nó đây là báo hiệu một cái à, lượng cầu lớn đang gia tăng báo hiệu một cái chu kỳ à, cái, chơi cái à, sắp tới thì cái chu kỳ tăng mới sẽ bắt đầu và chính thị trường đã xác nhận thì cổ phiếu đã tăng giá từ đâu đó khoảng 20 20 7.700 tăng lên 36.000 và tiếp tục đi ngang rồi mô hình tiếp theo là mô hình đường xuyên tăng Parceling Line mô hình ờ, Parceling Pattern đường xuyên Đường xuyên ờ, xuất hiện tại đáy một chú hướng giảm tạo ờ, được tạo ra từ hai cây nến, một cây nến đỏ thân dài, theo sau là một cây nến tăng với giá mở cửa thấp hơn đáy cuộn cây nến đầu tiên, tức là xuất hiện một khoảng gap. Sau đó khả năng sau đó giá tăng và đóng ở bên trên cựa của cây nến thứ nhất. Điều này đã thể hiện điều gì? tức là cái tâm lý nhà đầu tư diễn biến uh, diễn biến uh, giống như là cái biểu, biểu thị đồ đồ thị của cái nến vậy đó khi mà khi mà các bạn nhìn vào cái nến này thì các bạn sẽ nhìn thấy được luôn đó khi mà đây là đây là phiên cái nến thứ nhất này đóng cửa mức giá này ngay hôm sau thì thì mức giá mở cửa của cái nến ngày hôm sau ngày thứ hai nó nằm ở đây thì ờ, sau khi kết phiên thì ờ, áp lực ờ, cầu cao đã đẩy đẩy giá cổ phiếu tăng từ ở đây lấp cáp và đóng cửa mức trên 2 phần 3 của cái nến đỏ ở mức 2 phần 3 của cái nến đỏ báo hiệu một cái cầu lượng cầu gia tăng thì cái nến đầu tiên cho thấy thị trường đang đi xuống này phe bán mạnh đã tạo một cái nến thần rất là dài và đẩy giá xuống một khu vực mới sang ngày thứ hai thì giá được đẩy thêm xuống một đoạn nữa về đúng vùng hấp dẫn hơn kéo cầu và giúp bắt vào giúp ừ, giá bắt đầu tăng trở lại sự loại bỏ khoảng trong giảm ở ngày thứ hai đã là một dấu hiệu tăng giá và sự tăng giá này có thể đẩy lên giá tương đương với sự sụt giảm của ngày hôm trước sự tăng giá này đã thành công khi đẩy giá lên được ở mức cao hấp dẫn sức cầu và đánh dấu mức suy giảm của lực cung thị trường thị trường có một khoảng cách đáng kể giữa giá đóng cửa nến đầu tiên và giá đóng cửa nến thứ hai cho thấy sức mua vì giá được đẩy lên cao hoặc hơn mức giá trung bình của ngày hôm trước nến thứ hai đẩy lên càng cao so với nến thứ nhất thì xác suất đảo chiều sẽ càng lớn hơn đây là cái ví dụ ở đây thì cái ví, ví dụ thì nó chưa có rõ ràng lắm tuy nhiên nó khá là đà, khá khá là đáng tin cậy à, các bạn có thể quan sát thấy rằng à, cái cái giá ở đây tuy không có tạo cái gap nhưng mà giá đóng cửa ở đây khi mà giá mở cửa thì nó, nó bật lên một cục xanh ờ, một đoạn xanh Tuy nhiên khi ra đóng cửa thì nó cũng nằm ở mức một mốc 2 phần 3 2 phần 3 của cái nến đỏ thứ nhất thì sau đó là quy cái chu kỳ tăng giá của nó đâu đó cũng khoảng 20 phần trăm 20 phần trăm của uh, so với mức giá rồi tiếp theo là mô hình đến sao mai Morningstar thì Morningstar ờ, hay gọi là nến sao mai thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm giá báo hiệu thị trường bắt đầu đạo chiều tăng nói cách khác sự xuất hiện của mô hình nến sao mai là tín hiệu cảnh báo xu hướng giảm giá trước đó chuẩn bị kết thúc khởi đầu cho một xu hướng tăng giá mới mô hình nến sao mai này thì được cấu tạo từ ờ, bởi ba cái nến cái nến thứ nhất cái nến thứ hai và cái nến thứ ba đây cái nến đầu tiên là cái nến giảm mạnh thể hiện sự tiếp diễn của xu hướng giảm trước đó cái nền thứ hai là có phần có nó có phần thân nhỏ thân nhỏ và nó giống nhìn chúng ta nhìn xa có thể đoán nó giống một cái con quay vậy đấy đây là cái nến thứ hai này ờ, cái này có thể là một cái nến đỏ hoặc là cái là hoặc có thể cũng có thể là một cái nến xanh với cái thân nến ngắn có cái nến thứ ba là một cái nến tăng mạnh với phần thân nến lớn chiều dài tối thiểu ít nhất phải bằng 1 phần 2 đến 3 phần 4 cái nến thứ nhất đúng không ạ thể hiện có lực múa mạnh ở hỗ trợ giá ý nghĩa của mô hình này được hiệu là à, mô hình bắt đầu với một cái nến giảm dài cho thấy bên bán đang kiểm soát tình hình và vẫn tiếp tục đẩy giá xuống trên đà hưng phấn tuy nhiên sau đó thị trường bắt đầu lưỡng lự lúc này về mua đã bắt đầu tham gia vào thị trường nhiều hơn, trong khi về bán dường như không còn muốn bán nữa. Thị trường bắt đầu dần dần cân bằng, tạo ra một cái nến thân ngắn. Tiếp tục lực mua vừa mới xuất hiện. Nến tăng lớn cho thấy phe mua đã chiếm được ưu thế, lực mua ngày càng giảm, giảm. Dạ. À, ờ, lực mua ngày càng tăng, xin lỗi các bạn. Dạ, giá giá ta càng tăng hỗ trợ cho thị trường đảo chiều chúng ta có thể xem xét vào lịch ngay khi mô hình hoàn tất đặc biệt là khi các yếu tố hỗ trợ các yếu tố hỗ trợ như là vùng hỗ trợ này hoặc là qua bán xác suất thành công sẽ cao hơn ở cái mô hình này à, thì cái ví dụ ấy, mình tìm nó khó quá cho nên là mình chưa cái đưa ra cái ví dụ à, mô hình thứ ba chính là cái mô hình ba tràng lên trắng này three white shoulders mô, mô hình này được tạo ra khi nào tức là mô hình này được cấu tạo gồm ba cái nến thành phần trong đó cả ba cái nến đều là nến tăng nến xanh với phần thân khá lớn trong đó mỗi nến trong mô hình có giá mở cửa ngang với giá đóng cửa của nến ngày hôm trước đó và giá đóng cửa gần bằng với giá cao nhất trong vùng một thân nến một cái nến những cái chân nến trong mô hình này thường có bóng nến ngắn hoặc lý tưởng nhất là không có bóng nến mô hình này thường xảy ra ở xu, cuối của xu hướng giảm là cột mốc cho bước tăng vọt trở lại của thị trường sau một thời gian dài giảm mô hình nến ba tràng đến trắng cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ trong tâm lý thị trường tạo nên hành động giá tức là cái price action đó, trên biểu đồ khi ờ, một cái nến bóng cái nến có bóng nến ngắn hoặc không có bóng chúng ta có thể hiểu rằng là những con bò tức cái đội ờ, đội bài ấy, đang cố gắng duy trì giá đóng cửa bằng với mức giá cao nhất của phiên giao dịch. Về cơ bản, những con bò kiểm soát sự biến động trong biến động biến động giá trong bộ phiên giao dịch và kết thúc ba phiên giao dịch liên tiếp giá đóng cửa gần ở mức cao nhất trong ngày và đây là cái phần ví dụ của ờ, mình đưa ra đây đây là cổ phiếu HUT công ty cổ phần Tasco sàn HNX ấy. thì à, sau một à, cái nền tích lũy dài này cái nền tích lũy dài à, đang đi ngang thì xuất hiện thì xuất hiện ba uh, dạng lên trắng ba dạng lên trắng có thể cây đến này có thể không tính cũng được đúng không ạ cây giá đóng cửa của ngày hôm trước thì giá cây giá giá mở cửa ngày hôm trước bằng giá đóng cửa ngày hôm sau và ở ba cái này thì cái chiều dài thân nên rất là lớn và đi cùng với đó là cái von cái von tăng cái von cái von ngày hôm đó là lớn hơn rất nhiều so với những phiên hôm trước ở đây được hiệu là là những cái đội mua nó đang chiếm ưu thế và đang đẩy đẩy uh, giá cổ phiếu lên và tiếp theo đó ờ, thì ờ, các bạn thấy là sau sau uh, khi kết thúc ừ, cái nến ba này lên trên trắng thì uh, cổ phiếu HUT đã tăng lên đâu đó khoảng 20 giá nữa 20 giá đâu đó cũng khoảng gần 40 phần ờ, khoảng à, đâu đó khoảng uh, 20 giá và 10 20 là khoảng 60 nữa sau khi xuất hiện bài tàng lên trắng này thì báo hiệu một chu kỳ tăng giá mạnh mẽ đang tiếp tục vâng à, cảm ơn mọi người đã lắng nghe video của mình nếu mọi người thấy video này hay thì hãy like và subscribe kênh của mình để khi mình ra những video chất lượng hay nhất thì ờ, các bạn chính là người đầu tiên nhận được những video này cảm ơn các bạn và nếu ờ, có thể một lần nữa xin các bạn hãy chia sẻ những video này đến những người mà thật sự cần ờ, cần nó để học hỏi thêm kiến thức trên thị trường chứng khoán đầy dậy những cạm bẫy và khó khăn này cảm ơn tất cả mọi người